chào tất cả anh em nhé tiếp tục giới thiệu cho anh em về cái ờ, ờ, bộ hột tài xỉu không tan giúp cho anh em đi ờ, làm cái anh em đi lắc tài xỉu thì anh em sử dụng cái bộ hột anh em đi lắc cái thì nó sẽ đi theo ý muốn của anh em và cái tỷ lệ nó giúp đỡ à, nó giúp cho anh em à, lên tới 7 80 phần trăm nhé dạ. và thứ hai nữa là cái bộ hột ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu nó giúp ích cho anh em rất là nhiều khi mà anh em đi lắp cái nhé thứ nhất là cái bộ hột nó đi đều thứ hai nữa là cái bộ hột này nó tỷ lệ nó ra bảo khá là cao nhé dạ. thì ờ, cái cách lắp của cái bộ hột tài xỉu này thì anh em cứ đến cơ sở hay là anh em liên hệ với tôi đặt mua bộ hột này thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái lắc Đấy, anh em đến cơ sở thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em luôn Đấy, để cho anh em có thể lắc được cái bộ hột tài xỉu này thì cái bộ hột tài xỉu này nó được gọi là bộ hột tài xỉu bản 5 năm nhé Đấy, cái tên của nó cái tên à, tài xỉu bảng 5 năm thì là anh em cũng biết về biết à, đôi qua đôi chút về cái à, bộ hồ tài xỉu không về cái bộ hồ tài xỉu này rồi nhé bảo 5 năm Đấy, thì à, cái bộ hồ tài xỉu này nó chạy 5 năm cho anh em được 8 90 phần trăm 5 năm là như nào Đấy, anh em có thể là lắc cái trên tài trên xỉu trên tài trên xỉu Đấy, mà anh em lắc như vậy cái tỷ lệ của nó lên bảng khá là cao Đấy, thì à, một tẹo tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hồn này thì trước khi vào test cho anh em cái cái bộ hột đấy cái bộ hột à, bảo 5 năm này nó đi như thế nào để nó có tỷ lệ ra nhiều bảo cho anh em khi anh em đi lắc cái đấy thì à, anh em à, tôi sẽ test qua cho anh em về cái tăng tích của nó Nha. cái tăng tích của nó thì khi mà anh em đi sân chơi anh em thử nước muối nam châm dọi đèn nhé tôi mua châm nam châm của đèn thử cho anh em là nam châm trước chưa tôi sẽ rửa qua nước lại và cuối cùng tôi sẽ dọn đèn cho anh em để cho nó để cho anh em thấy được là cái bộ ột này nó tôi uh, cung cấp cho anh em là cái bộ ột không tan cho anh em đi ờ, lắc tài xỉu anh em khỏi phải nghĩ hay là khỏi phải hỏi tôi về cái vấn đề tăng tích của bộ hột cái sẵn thoại như vậy đấy điều đây là tôi ờ, và tôi sẽ dọi đèn cho anh em nhé anh em cho luôn cả ba hột lên cho ba hột lên cho đấy trong quá nhỉ đấy quá chói quá chói quá đấy, rất là trong nhé đấy, nói chung là anh em à, nào mà chưa tin tưởng về cái tăng tích của cái bộ hột này thì anh em cứ đến cơ sở hoặc là tôi gửi hàng về cho anh em thì anh em có quyền là anh em thử hết tăng tích Đấy, nếu mà các anh em cảm thấy ok thì ờ, anh em ờ, mua mua hàng còn nếu mà không ok thì anh em gửi về cho tôi nhé thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em tôi đã test qua hết cái tăng tích của nó để cho anh em ờ, thực sự yên tâm về cái bộ hột này nó hoàn toàn chúng ta và cái cách lắc của một tài xỉu là bạo 5 năm này để làm sao nó ra nhiều bảng thì anh em ờ, cứ đến cơ sở anh em mua bộ hột này tôi sẽ chia sẻ cho anh em và anh em đặt đơn hàng thì tôi sẽ khi mà anh em nhận hàng thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em trên ờ, video hoặc là tôi sẽ gửi video cho anh em cái hướng dẫn cách lắc của bộ hột tài xỉu năm năm này nha thế bây giờ tôi bảo tôi sẽ lắc cho anh em Vâng, lắc uh, à, cho anh em và cái cách lắc của bộ tài xỉu bảo 55 này cái tỷ lệ của nó đi tài đi xỉu nó lên tới 80 90 phần trăm tài đúng không đó vẫn đứng tài nhưng mà có bạc nhé với trẻ với, trẻ thứ hai với trẻ thứ hai trẻ thứ ba mà nó đã ra bảo rồi một hai ba luôn hai hai bốn hai bốn sáu ba ba một năm năm ba một ba sáu khá là đều đúng không anh em nó đi khá là đều mà cái tỷ lệ ra bảo của nó cũng khá là cao vì sao mà tôi lại à, vì sao mà, mà, mà cái bộ hột này nó nay về bảo như vậy thì anh em cứ để ý xem đấy lúc nào nó cũng lên một cặp cho anh em nhé đấy thì cái bộ hột mà nó lên nhiều bảng hay là cái tỷ lệ nó lên nhiều bảng thì là anh em cứ căn cứ vào những cái thế hột nó thì là cứ lên hai hột Đấy, thì là nó sẽ tỷ lệ của nó lên bảng khá là cao nhá tiếp tục này chén luôn tài tám chín mươi trăm là tài đó sáu sáu một sáu sáu một thì ở cái ờ, bộ hột này bộ hột à, tài xỉu bảo năm năm này đấy, nó có cách đi của nó là như vậy đấy. và cách chơi thì anh em đến sân chơi thì anh em sử dụng cái bộ này anh em uh, lắc theo cách lắc của cái bộ tài xỉu bạn năm năm này thì anh em giành chiến thắng và anh em đi chơi tài xỉu anh em luôn luôn anh em thắng nhé đấy thì cái video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em anh em à, xem video nhiều đăng ký kênh và và cơ sở tôi còn uh, dạy cách cách chơi tài xỉu hay là dạy nghe hồ tài xỉu cho anh em thì anh em nào muốn thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình chào tạm biệt tất cả anh em